Chào các bạn, tôi là Trần Hải. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn thi công sản phẩm VRO sử dụng cụm phát số tạo rộng tấm S3. Chúng ta tìm hiểu về cấu tạo của tấm sàn panel 3D VRO sử dụng tấm S3. Cụm phát số tạo rộng sàn được đúc nguyên khối có loại xuyên tâm được lồng vào một khung thép panel 3D bao gồm thẹp lớp trên, lớp dưới và thẹp dít dắt chạy theo hai phương. Thẹp dít dắt có cấu tạo như thẹp vai bò trong các dòng. Như vậy tất cả các dòng phụ poker đều có thép vai trong các Hộp số được định vị bằng các cục kê bê tông và bộ phận nâng ở đại hộp. Đây là mặt dưới của tấm panel 3D S3. Thì à, các thanh thép nhỏ vừa định vị khung thép, vừa nâng hộp chốt thông qua đệm lưới nhựa hoặc thép la. Mặt dưới hộp chốt có chân hay còn gọi là gơ chống đầy nổi tôi đã giải thích ở video trước. Bạn nào cần hiểu rõ thêm, hãy comment dưới video. Hộp số được đặt cách nhau khoảng cách bằng một thân sườn cấu tạo hay còn gọi là dòng ô cơ. Giáo trong sàn được sử dụng tất cả các loại có trên thị trường. Cao trình mặt trên đều bằng nhau bởi sàn phẳng hoàn toàn. Như vậy, việc thi công đa giảm vô cùng đơn giản. Cổ pha, đáy sàn phẳng hoàn toàn, nên thi công nhanh chóng. Thép lớp dưới, thẳng hoàn toàn. Lưu ý, thép lớp dưới cùng là thép ngang sàn. Sau khi dạy xong thép ngang sàn, gồm có thép cơ bản phụ toan sang và thép tăng cường cung sang. Lưu ý, thép tăng cường ở đây có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất, chiều dài ngang vật xanh. Cấp độ thứ hai, chiều dài ngang vật đỏ. Như vậy, tại bùng sàn, mật độ thép dài nhất Vùng dài thứ hai là từ vật đỏ đến vật chân và vùng mặt đồ thẻ thưa nhất là vùng ngoài vật đỏ. Lý do làm như vậy là bố trí thẻ tăng cường theo mô men uốn của sàn. Đây là ranh giới của thẻ gia cường ngang vật đỏ tại vị trí các lỗ xuyên sàn được gia cường thép xung quanh. Sau khi lắp dựng xong thép lớp dưới, chúng ta tiến hành lắp dựng thép liên kết hay còn gọi là thép chống cắt. Đây là module cho một tấm nằm ở vị trí đất ngựa. Khi lắp dựng, chúng ta lên úp lại trong trường hợp này chúng ta lắp dựng thép chống cắt toàn sàn trực tiếp đảm bảo thẳng hàng ngang hàng dọc rất đơn giản sau khi lắp dựng xong thép chống cắt chúng ta đi đường ống dây điện nước chúng ta cùng xem thép vai zigzag chống cắt hình dáng tối ưu để thân thật chiên chống cắp hiệu quả nhất vừa có tác dụng định vị hộp số đúng vị trí mong muốn thân thép la vừa có tác dụng định vị khung thép 3D vừa có tác dụng nâng hộp số lên để tạo ra lớp bê tông lớp dưới sàn đúng như thiết kế sau khi lắp dựng xong thép chống cắt cho toàn sàn chúng ta tiến hành lắp dựng cột pha hộp xốp tàu rộng và thép lập trên thép lập trên được nâng lên bằng các cục kê bê tông tại các vị trí lẻ chúng ta có thể cắt sụp ở các kích thước bất kỳ đối với hộp sụp đặc chúng ta thực hiện một cách đơn giản nhưng với hộp nhựa hoặc hộp sọt rộng chúng ta không thể thực hiện bởi sộp có thể chui vào bùng hộp tại các vị trí hộp sộp đúng ống nước chúng ta có thể khoét hoặc cắt hộp sộp rất đơn giản Công tác cột pha, cột thép được thực hiện một cách đơn giản và chính xác. Tại các vị trí hạ cốt, chúng ta có thể uốn thép, tăng cường thép và dùng hộp sộp thấp hơn. Sau khi nghiệm thu cột pha cột thép, chúng ta tiến hành đổ bê tông lớp 1 bê tông lớp 1 độ chiều dày chỉ vượt qua chân hộp sộp 2 7 cm công tác đâm nén cùng triển khai đồng thời bê tông được độ giật lùi theo dạng cuốn chiếu công tác đầm rung bê tông rất quan trọng được thực hiện rất kỹ lưỡng đều tên toàn mắt sàn đối với sàn nhỏ chúng ta có thể đổ bê tông lớp 1 hết toàn sàn sau đó quay lại đổ lớp 2 sau khi bê tông lớp 1 đã xe mặt chúng ta tiến hành đổ bê tông lớp 2 công tác đâm bê tông lấy mặt bằng cùng diễn ra đồng thời theo dạng cuộn chiếu lưu ý bê tông dùng cho sàn rộng cũng là loại thông thường bê tông lớp mặt được bào dưỡng bằng vải ni lông công tác phụ ni lông được diễn ra khi bê tông đang còn tươi ni lông được phủ kín trên toàn sàn vừa có tác dụng chống bốc hơi nước của bê tông đồng thời phòng trường hợp trời mưa bê tông bị sói bạn tôi vừa trình bày với các bạn công tác ghép cột pha cột thép và đổ bê tông sàn rộng S3 các bạn để ý sàn hoàn thành mặt dưới phẳng hoàn toàn những video hữu ích dành cho bạn. Hãy đăng ký kênh để nhận nhiều video mới của chúng tôi mỗi khi cập nhật mới. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc sức khỏe và thành công!